toàn vâng, thể anh em trong ngành nhôm kính à, chào mừng anh em quay lại với kênh video của em like à, và trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các uh, sản phẩm đi kèm theo máy uh, sản phẩm nhựa nhôm và là tất cả các uh, sản phẩm máy công nghiệp khác thì uh, trong uh, anh em có thể thấy thì hiện tại là trước mặt anh em đây là có bốn cái canh dầu à, và đây là những cái dầu chuyên dụng à, dành cho các gọt à, như là à, dành cho lửa cắt nhôm đối với máy cắt nhôm hai đầu và là sử dụng cho máy khoai chúng ta phải đốn hay là chúng ta sử dụng cho những cái máy công nghiệp khác nhưng mà chúng ta muốn là làm mát cái lượng chất hợp kim à, và giúp cho cái thành phẩm của chúng ta được đẹp hơn chúng ta sử dụng những cái loại dầu này à, và đây là loại dầu chuyên dùng để dùng cho máy à, công nghiệp hoặc là dùng cho các à, sản phẩm như là làm mát lượng chất hợp kim anh em ạ và tại sao lại có à, hai loại dầu như thế này à, em uh, để riêng như thế này vì đây là sẽ là một cái loại đó là dầu dầu uh, gọi ở học dụng dầu thường à, và bên đây sẽ gọi là dầu à, Hàn Quốc hay là dầu à, có tỷ lệ là pha nước à, và dầu thường này thì vẫn pha nước được à, đối với loại dầu này thì bên em hiện tại đang cung cấp đó là một uh, uh, cung cấp với hai loại đó là một loại đó là một can 5 lít và một loại đó là một can 20 lít à, và đối với loại dầu thường này thì thường thì chúng ta sử dụng nếu như là muốn tốt nhất cho loại cát thì chúng ta không pha hoặc nếu như mà chúng ta pha chúng ta pha với tỷ lệ đó là một một thì nó sẽ là tốt nhất cho nội các của anh em hoặc là cho các sản phẩm khác rẻ hơn thế là những cái chi phí ờ, ban đầu chúng ta đầu tư nó sẽ cao hơn nghiệp nhà máy luôn à, như là vòi phun dầu này dao phai này và là các sản phẩm như là lưỡi cắt à, và những cái uh, sản phẩm khác như là nước hoa điện từ hay là những cái linh kiện nhỏ công ty Factor Việt Nam đều cung cấp đầy đủ hết và anh em nào cần thì